Xin chào quý cô chú anh chị, hôm nay Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tại Lạc Dương. Đầu tiên là lô đất mặt tiền đường xã Lát với diện tích thực 6.000m2, sổ riêng nông nghiệp, đường ô tô né nhau, hướng Đông Nam. Đất thuộc xã Văn Tiên, cách trung tâm Đà Lạt 24km. Mặt đường 60m, view đồi núi và cánh đồng thích hợp đầu tư nghỉ dưỡng, phân lô tách thửa. Giá bán 14 tỷ có tách lô nhỏ giá 250 triệu một mét mặt đường. Tiếp theo cũng là một lô đất tại Văn Tiên, xã Lát, cách lô mặt tiền khoảng 1 km, diện tích thực 9.800 m2, có rít lục, đường ô tô, hướng đông bắc. Giá bán chỉ 3.8 tỷ. Vùng kinh tế mới Văn Tiên là sự lựa chọn cho các nhà đầu tư trong tương lai. Nếu muốn gần Đà Lạt hơn quý anh chị có thể tham khảo lô đất Đạ Sa, diện tích 8.045 m2, có trích lục. Đất cách quốc lộ 27 khoảng 500 m, đường ô tô. Trên đất có suối nước quanh năm, view rừng thông. Thích hợp trồng cây ăn trái hoặc đầu tư du lịch sinh thái. Giá bán 490 triệu một sào. Kết thúc video hôm nay là lô đất khu quy hoạch Vạn Xuân. Đây là khu dân cư mới của thị trấn Lạc Dương. Diện tích đất 106,6 m2, ngay mặt đường nhựa hai làng, sổ riêng xây dựng. Nằm cách trung tâm thị trấn Lạc Dương chỉ khoảng 1.5 km. View thoáng, đất lợi hầm, thích hợp kinh doanh, định cư hoặc đầu tư sinh lời. Giá bán 5 tỷ. Trên đây là một số sản phẩm tại Lạc Dương. Mọi thông tin xin liên hệ địa ốc Five địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Điện thoại 0937 55 333. Mọi người đừng quên like, xe và nhấn đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm nhà đất mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại